nhà là một thú vui của mọi người và để tô điểm thêm cho không gian nhà mình đẹp vui mắt à, thì à, ngày hôm nay Thanh Tân sẽ hướng dẫn các bạn là trồng hoa canh quanh nhà hoặc là trong sân nhà bằng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang vừa đơn giản vừa tiết kiệm vừa hiệu quả mà không mất nhiều thời gian cũng như là À, không để hạn chế những cái sâu bệnh trên hoa các loài hoa từ những hoa cao cấp cho đến những hoa đơn giản các bạn ứng dụng vào phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang thì sẽ mang lại ừ, cho cái uh, hoa rất là đẹp cây hoa rất là đẹp và uh, nó sinh trưởng phát triển rất là tốt và ít công chăm sóc mất ít công chăm sóc mà lại giảm sâu bệnh à, cũng như là à, cho hoa của chúng ta là luôn rực rỡ luôn thơm mát hương và tươi đẹp trong không gian nhà mình và sau đây thì mời các bạn đến với phần hướng dẫn à, bón phân và à, cắt cành tỉa tán cho hoa à, cây cảnh trong sân nhà nhé nào mời các bạn trước khi đến với phần hướng dẫn trồng hoa trong sân nhà thì các bạn lướt qua thăm vườn hoa của Thanh Tân một chút nhé xem lại nhé đây cây mít này mới 4 năm tuổi mà đã tốt như thế này đã sung xuê như này à, và thanh cân cũng đã nhiều lần phải à, cắt ngọn để cho nó tập trung cho nó già hóa cây để cho nó um, nhanh ra quả các bạn ạ đây các bạn à, có thể nhìn thấy này hoa sống đời của thanh tân đây sau khi mà lở rực rỡ hơn 3 tháng trời thì bắt đầu hoa lúc này nó hơi tàn rồi các bạn ạ Đấy. hoa hơi tàn thì lại có địa lan đỏ, ờ, rực rỡ như thế này các bạn này đây đấy rực rỡ không rực rỡ như thế này đấy. và một, một hoa một cây có cây hai hai hoa ờ, mỗi một cái đây. cây của nó là mỗi cây một hoa cây có cây này hai hai cây hai hoa đây, đây quay đây đây đây đây các bạn nhé hai hoa đây đây cái khóm cái này này hai hoa đây là đã có cái cái hoa này rồi cái hoa này rồi nhé đây đây hoa tay tôi đây đây đây đây, đây. nó lại ra tiếp xuống đây nữa. thì ra đây nó lại ra cái cái lụ nữa ở cái khóm bên này cũng vậy nhá đây. cái khóm bên này cũng vậy này đấy tức là vừa ra hoa vừa ra lụ ra ra ra mầm lụ rất nhiều đấy dùng phân silic thì nó ra mạnh như này các bạn này đấy nó ra rực rỡ như này vậy là trong sân nhà thì trong những khuôn viên nhỏ các bạn có thể chỉ cần trồng cây sống đời và cây địa lan như thế này thì nhà mình đã rực rỡ rồi đây các bạn có thể thấy đây vườn hoa của thanh tân nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên này <laughs> thì đủ các loại đa dạng các loại hoa loại cây bởi vì thanh tân rất là yêu hoa cho nên là ừ, mình tận dụng không cần phải những cái bình sang ừ, chậu sang đâu mà mình chỉ cần tận dụng những cái uh, các uh, hộp sữa ờ, hộp sữa đây hộp các sữa cái lọ, ờ, hộp hoặc là các cái cái um, cái, xô bằng nhựa đấy rồi um, những cái hộp sữa rồi những cái thậm chí là cả những thùng xốp nữa nhưng mà vẫn có thể cho các nếu dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang kết hợp thì vẫn cho các bạn những chậu hoa đẹp long lanh rực rỡ luôn và sau đây chúng ta đến với phần hướng dẫn hướng dẫn trồng thưa các bạn là trước khi là trồng thì ta có thể là ở đây là vừa giới thiệu các bạn là những cái cây ờ, hoa giờ như thế này là nó tàn rồi đây nó tàn đây nó đang những cây này đang tàn những cây này tàn rồi thì để cho cây nó phát triển tán lá nó đẹp thì bây giờ là ta phải cắt tỉa những cái cái cái cành ờ, hoa phía trên này đi đấy sau đó là nó sẽ ra nhiều mầm và lọc thì là họ sẽ là nó sẽ rất đẹp đấy thưa các bạn đấy nhá những cái cái cái cái cái, cái này mình phải cắt đi đây cứ cắt hẳn xuống dưới này đi vì sau này ấy, là cái cái lá nó sẽ lọc nó lên rất nhiều từ những cái khe kẽ này và xung quanh đây thì sau này nó sẽ rất đẹp đấy, đấy thì các bạn cứ cắt vậy đi cứ cắt đi xong khác nó lên các bạn đừng tiếc đây đây cái này các cắt cái này đi xong rồi là nó sẽ lại lên tiếp đấy đây đây cứ cắt đi thế sau sau khi thế này nhá thì các bạn là nó sẽ ra rất đi nhiều nhiều nhiều, mầm ở phía từ trong này ra đây đây, đấy. đây, đây, cái đấy nó đang hoa đấy không hoa này mình cứ cắt đi thôi còn nhỏ đi không đáng kể thì mình cứ cắt đi để cho nó sau đó để nó ra hoa nó đồng đều cho nó đẹp đấy thì sau này là các uh, những cái cây này nó, nó phát triển theo tính chất là là, là, là, là tự phát triển rất nhanh khi mà cái nào càng loãng chỗ này thì nó lại ra ra cành lá phía đằng này nhiều tức là chỗ nào trống trống nó sẽ ra vàng đấy thì nó sẽ nhánh nhánh nó sẽ đâm ra cành đấy nó sẽ đi và đấy. và nó, chậu nó, nó tự... sẽ trở lên đây này các bạn này chậu nó trở lên nó cân đối như thế này đây này các bạn. Sau này đều nó, nó tự như thế này. Nó tự uh, ra hoa từ các nhánh. Chỗ nào nó trống thì là nó sẽ trổ mầm qua đấy. Đây, ví dụ phần này trống là tới đây nó sẽ trổ một cái mầm ra đây. Đấy. Nó trổ mầm ra đây và hoa nó ra. Cái này chỉ một hai cây thôi, nhưng mà đây nó lên rất nhiều đây là cái loại này. Đây thì trong này đây các mầm nó ra đây đang đây, ra mầm, đây. mầm nó ra. Đây. Sau khi mình cắt hết cái này là những cái mầm này nó lên. Đấy. đấy, cái mầm này sau đấy khi cái chậu hoa này tàn rồi thì mình sẽ ngắt những cái chậu thì lại cắt những cái này cắt đi. này đi Giảm sau đó thì cái mầm giá. con này nó nó lại ra nó lại ra như này và những cái nhánh này nó lại ra những cái cái cái cái nhánh ờ, mầm này nó sẽ lại ra hoa tiếp và cái cây sống đời này hay còn gọi là cây bỏng thì nó rất bền các bạn ạ chơi từ tháng 11 đến tận bây giờ là hôm nay ngày âm lịch là ngày mùng 7 tháng uh, ờ, 3 năm 2022 và ngày dương lịch uh, cũng là ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022 đấy nhưng hơn 3 tháng rồi đấy 4 tháng chứ nhỉ à, 3 tháng hơn 3 tháng nhưng mà hoa của Thanh Tân dùng phân bón Sinic Tân pháp vẫn rực rỡ như thế này đây. và trở lại với phần để hướng dẫn um, cắt tỉa hoa sống đời đây các bạn đây nhá các bạn cứ nhìn đây những cành này nhưng chỗ này nó loãng trước thì bây giờ là những cái, cái cành này nó làm mầm nó ra đây à. đấy trước trước chỗ này nó không nó, nó thoáng đi cái mầm nó ra đây lên cái con này đấy. bây giờ những cành này giờ mình cắt đi đấy cắt đi bỏ đi cứ bỏ đi bỏ sâu sâu hưởng được cắt chậm thôi cắt chậm đấy các bạn ạ đây đây cắt chậm cắt đây các bạn nhé các bạn nhé đấy mình có thể để một cặp lá để cho nó nó ra mầm cũng được hoặc không nữa là mình cứ cắt vậy đi cứ cắt đi xong khác lại lên đấy. các bạn không không lo gì cả đấy cứ cắt hết đi đấy đây cứ cắt đến đây đi đấy. sau sau cái này là nó sẽ như đều như này là sau này là nó sẽ cây lên nó rất đẹp những cái cành này nó lên nữa thế là nó tạo thành một cái những trên những cái này là nó ra rất là nhiều nhiều nhánh trên những cái cành cắt này mỗi khe này thì mỗi một khe này mỗi khe lá nó lại ra một cái nhánh ra nhánh thì Đó. và cái tán này nó sẽ tròn dần nó tự nó điều chỉnh tròn dần điều chỉnh, nó và tức là nó lấp kín hết đấy vâng. tạo tại thành mâm xôi đấy và những cái mầm của các nhánh này ra thì mỗi mầm mầm nó lại ra một cành hoa rất đây, là rực rỡ đây, rất là to nhánh của nó đây đấy đây. đấy, đây, cái những cái kia tàn rồi thì cái này nó lại chuẩn bị ra tiếp với các bạn này đấy thế thì các bạn cũng không cần phải những chậu to không ờ, thứ nhất là mình nó tận dụng được cái nào thì chật, mình dùng cái đấy chật chỗ nó vì là mình dùng trên sân thượng hoặc là ban công thì nó chật mình chỉ cần những cái chậu nhỏ xinh xinh hoặc mình có thể tận dụng những cái hộp sữa đấy hộp sữa hoặc là bất kỳ những cái gì mà có thể là đựng được đất thì các bạn trồng vào và sau này nó lở hoa rực rỡ luôn Đấy. bây giờ đến phần hướng dẫn trồng Thưa các bạn là để để cho đất ra lui ra một tiếng nào Thưa các bạn là để mình để để trồng cây thì trước hết là mình phải có đất Đấy. thì là ở đây mình có thể là đất ờ, có đất pha khác hoặc ờ, các loại đất là người ta đã xử qua xử lý hoặc là đất bùn do ở đây là không có đất bùn thì chúng tôi có thể phải sử dụng thêm là cái đất và nó phải cho thêm chấu Đấy, kết hợp trộn thêm chấu và và lân vào đây thế sau đó là cho kết hợp với cả phân silic nữa nên thưa các bạn này cho thêm sẽ cho cái phân silic này phân silic này thì mình sẽ mình sẽ cho vào đây đảo thưa các bạn là mình mình mình mình, ờ, mình đảo lên đấy đảo lên và trồng cây phân silic này các bạn có thể cho ngay từ giai đoạn là trồng được chứ không không sợ là bị sót cây cho nên là mình mới cho được đấy. cho ngay từ giai đoạn đầu các bạn nhé để bón nót cho nó đấy. mà không đấy. sợ sót cây đấy. bởi vì phân silic là phân trung vi lượng và phân trung vi lượng à, silic này thì nó kích thích dễ ra nhiều cho nên là à, ban đầu bón nót thì ta đưa phân silic vào bón ngay từ đầu Đấy. Đấy, còn NPK thì để bón sau các bạn nhé Đây nha thưa các bạn là sau khi là mình đã làm xong cái phần đất rồi Mình cho đất mùn Cộng với kết hợp với cả lân với cả silic vào chấu, rồi Chấu chấu dụ là, là nó là thành phân bùn mà nếu mà có phân bùn không có phân bùn mình cho chấu thì đi ở đây mình trồng thì và đây là thưa các bạn là cái cây này là chúng tôi là <laughs> ươm từ từ chặt từ cái cành cắt cành xong rồi ờ, của cái cây ấy. là tôi sẽ ươm ra và để muốn trồng ở đây để để để, để cho nó tạo uh, cây thì sau này ấy, là nó phát triển lớn thì mình có thể đưa sang cái chậu to bây giờ nó bé thì mình cứ đưa vào cái chậu chậu này để mình trồng đây các bạn đấy cái cây này thì người ta thường là hay trồng ở trong chùa các bạn ạ à, Chúng tôi cũng không trồng nhớ nó nơi. là cây gì Nhưng mà uh, trồng cây này xong thì nó ra những cái nụ của nó ra như là hình uh, Nó như là hình uh, tượng trưng như hình của uh, của hoa của của cây của của cái cây bụt mọc ở trong lăng bác ấy các bạn ạ nó giống cái cây bụt mọc đấy thế thì người ta hay trồng ở trong chùa và hay trồng ở những khu uh, công viên cây cảnh thì chúng tôi thấy là rất đẹp và mang về siêu tầm về để trồng đấy và Đây cách trồng rất là đơn giản các bạn ạ đấy các bạn cứ làm đất đi xong là các bạn trồng vào sau là, là tưới nước giữ ẩm thế là xong đấy các bạn mà ta cũng với cái tính chất làm đất như vậy thì ta làm ta đưa vào các ờ, bình hoặc là các ờ, xô chậu tận dụng để mình trồng thêm cây ờ, bỏng đây các bạn nha với cái bỏng nó như thế này mình chỉ cần lấy cái cành của nó trồng được đây này cái cành này vừa tôi vừa cắt ra đây bây giờ tôi bỏ cái cái hoa đi vì là trồng ấy để cho phát triển lên thì mình không nên để cho nó nó sâu quá thì nó sẽ phát triển chậm đây các bạn là những cái cành này thì mình có thể trồng cho nó độ một hai cây vào đây là được đấy mình cứ cắm vào đây xong cho tưới nước thế là nó nó nó, nó phát triển lên là được đấy Thế các bạn sau này là nó sẽ cả các một cây cũng được nhưng mà cứ cho hai cây cho nó cho cho cho cho, cho nó lên cho nó nhanh Thế các bạn đây những cái cành này mình cứ tận tận dụng ra mình có thể cắt bỏ cái này đi cắt đi không cần nó dài quá thế là cắm xuống là được các bạn cứ cắm xuống là được đấy ừ. cây này đấy. sau khi đã ấy xong rồi ở đây mình cứ để cái này ra mình khi nước tự ẩm rồi sau đó nó nó phát triển được là là nó sẽ được rắc cho nó một tí phân silic vào đấy được các bạn là nếu như các bạn có thể cứ rắc silic này vào thêm cũng không vấn đề gì thì phân silic này nó sẽ không bị uh, sót cây thì mình cứ ờ, hỗ trợ cho nó để nó tăng cái cái cái, cái, cái việc là ra dễ, nhanh ra dễ ta có thể là trồng thêm à, về cái những cây hoa tóc tiên thưa các bạn là ở đây ý, là mình có thể tận dụng là những cái à, cây hoa tóc tiên là nó nó ra hoa nó nghe ra nhánh này rồi đây, đây thưa các bạn đây mình có thể cắt cả cái này được nhưng mà đây để Không, trồng trước hết là để giới thiệu cho các bạn là đây một cái cây mình chỉ cần trồng một một đốt của cái này thôi chỉ cần một đốt là một đốt ví dụ từ đây chỉ đi chỉ đi một đốt từ đây đến đây thôi đấy bây giờ là mình trồng đốt này những cái đốt này, này nó đã có có mầm có lá đây rồi là mình chỉ cần trồng lên một đốt này thôi đây là thưa cắt, các bạn này cắt luôn đi đây vâng. ví dụ như ta, ta, ta, ta cắt cắt cắt dây chùm dưới này đi đấy đây thưa các bạn là cắt như thế này thế này đi ta cứ trồng vào đây xong cái này là là trồng vào là được đấy xong tưới nước cho nước vào là là là, là được đây các bạn đây đấy. đây các bạn chỉ cần là thế này thế đã các bạn sau đây cho các bạn tưới thêm nước vào đây thế là thế là cái cây đây là thủy tiên này là là hoa thủy tiên này nó sẽ lại lên phát triển ngay đấy thưa các bạn ừ. có thể cho thêm tí silic vào cũng được không vấn đề gì đấy thưa các bạn được rồi đấy đấy bây giờ là mình bón cái um, bón phân cho các cây đi rồi bón phân những cây nào bón được cây này là các bạn nào vừa đây mình cắt rồi mình bây giờ ấy là mình ờ, cho nó ít phân silic vào để cho nó tăng cường cái cái cái cái đẻ nhánh đấy đây cũng vậy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 thực vâng. à, đón nhận những video của công ty hay hơn nữa thiết thực hơn nữa thì các bạn nhớ nhấn vào nút hình quả chuông và chữ đăng ký miễn phí để được à, đón nhận những video